là thời điểm nào là hợp lý nhất phù hợp với điều kiện tài chính nhất của quý anh chị ạ hôm nay em sẽ làm một video giới thiệu với quý anh chị về mẫu xe Xpander này với giá của nó trong tháng 5 năm 2020 với các chương trình khuyến mại và giá bán cực kỳ hấp dẫn quý anh chị ạ ở sau đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động màu bạc đang có sẵn tại địa lý bên em ờ, giá của nó lăn bánh thì nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá của nó lăn bánh chỉ còn có 650 triệu thôi quý anh chị ạ còn nếu quý anh chị ở Hà Nội thì là giá lăn bánh của nó là 680 triệu so với thời điểm các tháng trước thì như là ở tỉnh là 700 triệu và ở Hà Nội là 730 triệu thì rồi từ đó anh chị cũng biết được cái con số trinh này của của tháng 5 này nó rất là lớn so với lại các tháng trước đúng không ạ ngoài ra không chỉ là giá bán mà còn chương trình khuyến mại của nó cũng cực kỳ hấp dẫn quý anh chị ạ tặng anh chị bảo hiểm vật chất một năm tặng anh chị gián kính kích nhiệt 3M à, trả sàn da công nghiệp và cảm biến lùi bốn mắt và không quên bọc chế da cho quý anh chị đó nếu anh chị mà mua xe trả góp thì ở tỉnh thì anh chị chỉ cần là 188 triệu là quý anh chị có thể sở hữu được chiếc xe này còn nếu anh chị nào ở Hà Nội thì anh chị sẽ chỉ sẽ cần tầm khoảng 210 triệu là anh chị đã sở hữu được rồi xe van su tự động thì chỉ còn duy nhất màu bạc trên toàn bộ hệ thống bên em quý chị nhé ờ, tiếp theo đó là chiếc xe Mitsubishi Thunder số sàn thì giá lăn bánh của nó nếu ờ, thời điểm trong thời điểm tháng năm này thì giá lăn bánh của nó là 602 triệu đối với lại quý anh chị ở tỉnh và ngoài ra nếu anh chị nào ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó rơi tầm 630 triệu thì ờ, chương trình khuyến mại của là xe này vẫn là tặng uh, quý anh chị là bảo hiểm vật chất một năm và bán kính cách nhiệt 3 m chạy sản giang đó là các chương trình khuyến mại của chiếc xe số sàn còn nếu anh chị nào mà vay trả góp thì chỉ cần tầm 150 triệu đối với quý anh chị ở tỉnh và 170 ờ, triệu đối với quý anh chị nào ở Hà Nội Sài Gòn là quý anh chị có thể sở hữu được rồi ở lãi suất ngân hàng đối với cái dòng xe này thì nó rất là cạnh tranh nó chỉ tầm khoảng rơi tầm khoảng 0,78% một tháng ngoài ra thì số tiền gốc thì tùy theo ờ, quý chị ờ, vay theo số năm thì sẽ chia ra để quý chị ờ, có thể biết được cái số tiền gốc của mình để cụ thể như nào thì quý chị cứ vui lòng liên hệ với tiền cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh youtube của em để tiếp tục cập nhật những chương trình khuyến mại và giá bán của những dòng xe khác anh chị nhé xin chào và hẹn gặp lại